lại là Hana và Phước Sửu đây à, Xin chào tất cả các bạn Hôm nay à, mình và Hana sẽ trải nghiệm à, một cái clubhouse rất là đặc biệt tại à, một cái phân khu Florida của dự án Nova Phan Thiết phải không Hana? Dạ vâng, đây là một cái clubhouse nhỏ nhỏ thôi nhưng mà rất là tuyệt vời luôn á Không biết Tại là... sao mà Hana nói là nó tuyệt vời? à, phía trước Hana và Phước Sửu đây là một cái hồ bơi vô cực thì cái hồ bơi vô cực này thì cái view gọi như là mình có thể nhìn toàn bộ cảnh biển phía bên dưới luôn quá tuyệt vời phải không xa xa kia là một cái khách sạn uh, à, Moving Beach là, là dự kiến là uh, dạ. cuối năm này đưa vào hoạt động rồi đó uh, Hana dạ vâng cái uh, phía trước mình là cái khu uh, khách sạn 10 tầng uh, được dạ. vận hành bởi uh, chủ đầu uh, bởi bên đơn vị quản lý là quốc tế uh, nên là khách sạn 5 sao rất là sang khách sạn 5 sao sang dạ. lắm Vòng Hana trời ơi mình cảm giác khi mà vào đây là cảm giác vừa gió biển này vừa của có hồ bơi gọi ra là, là vô cực tràn bờ như thế này cảm giác nó rất là happy Vòng Hana vâng rất là tuyệt vời ngoài cái ờ, cái cái gió từ biển thổi vào á thì em cảm nhận ở ờ, ở đây thì cái ờ, không khí nó rất là trong lành à, Hana ơi cho hỏi một tí xíu là ở đây á, là quý cư dân của cái à, phân khu à, à, Florida này á thì à, được à, sử dụng cái gọi là cái lớp house này thì à, à, Hana có thể chi tiết hơn cho cả nhà được biết là Florida nó có bao nhiêu phân khu À, uh, Florida 1 thì có 7 phân khu uh, Thì uh, có diện tích nhà phố là 520, 620 và 7 nhân 7 nhân với 24 à... ngoài ra còn có những cái biệt thự song lập và đơn lập nữa đúng đó, rồi đúng rồi biệt thự song lập đơn lập thì là 10 nhân 20 và 10 nhân à, 10 nhân 2, 12 nhân với 20 nữa anh wow, yeah. Dạ. quá tuyệt vời phong ở đây là nó có cấp bả tất cả là 7 phân khu phong Hana. vâng đúng rồi anh à, quá tuyệt vời à, một cái phân khu rất là đẹp gọi là Florida nhìn trực diện ra biển và những cái căn biệt thự nhà phố view đồi dập cấp là theo ruộng giống như là bậc thang phải không Hana đúng rồi chính xác thì mỗi một cái uh, dãy shop house à, và, và dãy nhà phố á, thì uh, mình có thể nhìn view ra biển thứ hai là anh anh có thể để ý là ngoài cái uh, view biển thì cái uh, chủ đầu tư trồng rất là nhiều cây xanh ở đây anh có thể nhìn thấy là xanh cây xanh rồi từng bậc từng bậc lên rất là đẹp luôn quá tuyệt vời luôn rồi mình thử là à, cảm giác như cái hồ bơi ở đây là nước nó có cực kỳ trong sạch và mát không siêu mát, mát siêu mát, mát. Quá à, thực ra là muốn muốn bơi luôn á anh à muốn bơi luôn <laughs> dạ. nhìn nhìn cực kỳ mát mẻ vâng dạ. Hana vâng. thì à, Hana ơi à, để à, được à, gọi là sử dụng và trải nghiệm những cái à, à, tiện ích của như một cái lớp house như vậy đó thì à, à, sở hữu à, cái dòng sản phẩm nào thì mình được à, sử dụng những cái tiện ích này về Hana dạ thì à, mỗi cư cư dân là chủ nhà của những cái căn nhà phố cũng như là biệt thự à, đơn lập song lập thì ở đây thì đều được sử dụng cái clubhouse ở từng phân khu luôn thì uh, Uh, chỉ cần là cư dân sở hữu một căn là được uh, sử dụng hồ bơi và clubhouse rồi anh dạ là khoảng một cụm khu dân cư nhỏ là có một clubhouse dành cho cái cư dân tại lớp đó phải không dạ, clubhouse của ờ, khu dân cư đó phải không dạ vâng đúng rồi anh dạ à, một clubhouse và gọi là rất là nhiều tiện ích ở đây là có những cái uh, quầy thức ăn ha à, gọi là nghỉ ngơi nè rồi là mua sắm à, ăn uống những cái à, thức ăn à, điểm tâm hay là những cái thức ăn à, à, gọi là Ừ, à, những cái tiệc uh, team building phải không à, Hana? Đúng rồi, ngoài ra thì sau khi mà khách hàng bơi lên relax lên đây có thể kiểu như là mình nghỉ ngơi này rồi là nhìn relax nhìn ra biển rồi đó Trời quá tuyệt vời luôn Trời ơi, thấy là chưa từng thấy một cái dự án nào mà chủ đầu tư chăm chút đến từng những cái cái sản phẩm mà nó tuyệt vời như vậy À trước mặt của Phước Sửu và Hana là một cái um, cảnh quan vườn à, giật cấp của những cái căn à, biệt thự à, đơn lập và à, của Florida 1 phải không Hana? Dạ vâng đây à, giữa các ờ, dãy shop house là nó được thiết kế theo dạng đồi thì đây có những cái con con đường à, đi bộ à, giữa các dãy á, và được trồng cỏ và cây xanh rất là nhiều ngoài ra có rất nhiều loại hoa nữa anh yeah. Dạ. ừ, điều đặc biệt ở đây là rất là nhiều loại cây xanh ha là mật độ cây xanh khá nhiều và à, điều đặc biệt ở đây là à, mặt trước là những cái cây bông giấy cực kỳ đẹp đa, đa dạng màu sắc ha nè đúng, đúng rồi à, à, bông giấy đã làm cho cái màu sắc của cái khu ờ, nhà phố cũng như là uh, villa ở đây rất là đẹp rồi ngoài ra thì uh, tất cả những nhà phố biệt thự ở tại Florida 1 được thiết kế đa dạng màu sắc với ờ, phong cách bốn mùa xuân hạ thu đông wow. thì đem đem lại một cái màu sắc tươi mới tươi trẻ cho những chủ nhân mà ở sở hữu ờ, shop à, shop house cũng như biệt thự à, nhà phố tại Florida nha anh. Rồi bây giờ mình di chuyển thêm một tí xíu nữa để mình à, à mình mình à, cảm nhận được cái sức sống mà gọi là những cái à, những cái à, làn hơi gió thở của biển kết hợp với Florida tại à, Nova Van Viết không? Thì ở ở đây với những cái diện tích là tầm khoảng 8 20, 10 20 và những cái căn nhà phố thì Phước Sửu rất là quan tâm rất là thích những cái căn à, biệt thự đơn lập đa màu sắc này thì cái mức giá ở đây à, khoảng bao nhiêu thì à, à, dạ nếu như mà biệt thự 10 20 hoặc là 12 nhân 20 đơn lập á, thì giá dao động từ 10 đến 22 tỷ là tùy theo vị trí nha anh. Nếu như mà ngay cái đường trục sát biển nhìn ra cái uh, công viên Bikini Beach hoặc là nhìn ngay sát cái khách sạn Movenpick á thì ừ. giá nó sẽ cao hơn phía bên trong này thì giá nó thấp hơn khoảng hơn 10 tỷ thôi anh dạ wow tuyệt vời à, một mức giá gọi là cực kỳ tuyệt vời và hiện tại là à, sắp à, giờ đến trong vòng cuối năm đã đưa vào nhận nhà và hoạt động À, thực ra đã cái Florida 1 đã bàn giao nhà được uh, khoảng 200 căn rồi anh. Wow, vậy là hả? Từ tháng 9 năm 2021 là bắt đầu bàn giao nhà cho, cho cư dân rồi. Thì ừ. gần như là cái đây là một trong những phân khu bàn giao nhà đầu tiên Dạ, yeah, tại lần đầu à, tiên. Novagua Phan Thiết anh. Yeah. Dạ. Quá tuyệt vời. À, với một mức giá cực kỳ hấp dẫn và một à, điều điều đặc biệt ở đây là à, có một cái chính sách hỗ trợ ân hạn lãi gốc trong vòng à, bao lâu đó Phong? À... Dạ, tùy vào phân khu thì à, sẽ ân hạn lãi gốc cho khách à, đến 2023. Dạ. À, để sở hữu và chọn lựa những cái căn à, biệt thự à, cực kỳ đẳng cấp tại à, Florida, à, Nova Phan Thiết thì à, đừng ngần ngại à, quý anh chị alo cho Phước Sửu và Hana nha số hotline bên dưới <laughs> <laughs> thì... đừng quên là nhấn subscribe uh, kênh và comment cho bên kênh của mình nha yeah. Dạ. xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở nhiều video sau ạ à. xin chào